Câu hỏi của bạn nick tên là Phạm Anh Sang. Bạn hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, con có một thắc mắc mong Thầy giải đáp. Chẳng lẽ nếu mình tinh tấn tu hành chân thật nhưng không phát tâm Bồ Đề thì không thể đắc đạo được hay sao ạ? Bởi vì quan trọng là mình phải tu hành chân thật chứ đâu phải ở câu nói của mình. Con xin tri ân công đức của Thầy à, bạn biết chùa mình sắp phát tâm bồ đề cho nên bạn gửi câu hỏi về tâm bồ đề bạn phạm anh sang bạn hỏi rằng là chẳng lẽ nếu mình tinh tấn tu hành chân thật nhưng không phát tâm bồ đề thì không thể đắc đạo được hay sao bởi vì quan trọng là mình phải tu hành chân thật chứ đâu phải ở cái câu nói của mình thì kính thưa đại chúng chỗ này thầy xin giải thích cho bạn phạm anh sang và đại chúng thế này ở đây có mấy vấn đề thứ nhất là tu hành chân thật thứ hai là đắc đạo đắc quả thứ ba là phát tâm bồ đề nghe không những cái này nó liên hệ với nhau như thế nào bạn anh sang thì bạn nói là nếu không phát tâm bồ đề thì không đắc đạo được hay sao mà phải phát tâm bồ đề nghe không với chùa mình chuẩn bị làm lễ phát tâm bồ đề bồ đề tâm nguyện đấy đấy thế nếu không phát tâm bồ đề thì chắc là con không đắc đạo à nghe đấy đấy bạn bạn nêu ra vấn đề như vậy và bạn nói rằng là phát tâm Bồ Đề thì cũng chỉ là ngoài miệng thôi, mà quan trọng tu hành là ở cái tâm tu thật cơ. Đấy, thế thì chúng ta thế nào? Thì thưa đại chúng, Thầy xin trả lời thế này. Đúng là cái việc tinh tấn tu hành và chân thật tu đúng như Pháp và chúng ta đúng giới, đúng Pháp tu hành chân thật thì chắc chắn chúng ta sẽ đắc đạo, đắc quả, đấy là chắc chắn. Nha. Cái đấy là chắc chắn nếu chúng ta tu hành đúng pháp à, đầy đủ và tinh tấn như là ngài maha pala vừa rồi đấy là đắc đạo đắc quả là chắc chắn đấy thế còn việc phát tâm bồ đề là thế nào thưa đại chúng à, phát tâm bồ đề là phát tâm cầu để thành phật nghe không? tâm bồ đề là tâm cầu để thành phật độ chúng sinh tâm bồ đề là cái tâm đại giác là cái tâm toàn giác thưa đại chúng Đấy, chúng ta tu là chúng ta muốn phát tâm để thành Phật. Thế thì chúng ta nếu mà không phát tâm Bồ Đề thì chưa thành Phật được. Bao giờ có phát tâm Bồ Đề, thực hành trọn vẹn công hạnh Bồ Đề thì mới có thể thành Phật được. Nhá. Cho nên hai cái chỗ này nó khác nhau. Vậy thì trong cái chữ bạn Phạm Anh Sang bạn hỏi đấy thì chân thật tu hành thì trong cái chân thật tu hành đấy sẽ có cả phát tâm Bồ Đề chứ không phải không. Nghe không? Thế còn chùa chúng ta hôm nay tổ chức lễ phát tâm Bồ Đề, đấy là vừa là kỷ niệm cái ngày lễ của chùa, vì Thầy là người khởi xướng cái, cái Pháp phát tâm Bồ Đề này cách đây mấy chục năm. Nghe Cho nên đây lấy cái ngày này làm ngày kỷ niệm. Chứ tâm Bồ Đề chúng ta thường phải phát đấy, thưa đại chúng. Hàng ngày chúng ta đều phát nguyện sao? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đấy cũng là phát tâm Bồ Đề, phát nguyện Bồ Đề đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Thế nhưng mà quả thật ấy, nếu chỉ đọc không như thế đấy thì đúng là phát Bồ Đề tâm miệng, phát Bồ Đề nguyện bằng miệng. Bao giờ nó phải có cái tâm ở trong đó thì mới là chân thật phát tâm Bồ Đề. Cái tâm chúng ta, nghe không? mà chân thật, chân thành, thiết tha đó, rồi chúng ta phát ra lời ở cái miệng đó thì đấy là chân thật phát tâm bồ đề thì trong việc phát tâm bồ đề đại chúng biết này tâm bồ đề có đến tám sắc thái mà như ngài thật thiền đại sư ngài nói đấy vào sắc thái là gì chân chính đại viên tà ngụy tiểu thiên đấy, có tám cái sắc thái như thế thế nào mới là phát tâm bồ đề chân thật là phải chân chính đại viên và Bồ Đề tâm chân thật thì là còn phải làm sao nữa? Phải là trực tâm, là thâm tâm, là đại bi tâm nữa. Đấy, cái tâm ấy mới có thể dẫn chúng ta thành Phật được, thưa đại chúng. Nhé. Còn chúng ta cái việc chân thật tu hành thì đương nhiên chúng ta sẽ đạt đạo, nhé, sẽ đắc đạo. Và trong cái chân thật tu hành này nó có cả cái nguyện Bồ Đề trong đấy, chứ không phải không, thưa đại chúng. Cái này có thể người ta không phát ra thành lời, nhưng mà cái nguyện của người ta cho nên lúc mà thầy nói ngài mahabala đấy ngài nghe đức phật giảng pháp là cái bồ đề tâm ngài lúc nó khai phát cho nên ngài quyết chí xuất ra thưa đại chúng nghe không? đấy cũng là cái tâm bồ đề tâm bồ đề là tâm cầu giác ngộ thành phật đấy, có gì đâu nghe đến lúc ấy ngài cầu giác ngộ đấy cầu giác ngộ đấy cho nên đấy là tâm bồ đề nha thế thì ở đây chỗ này á bạn à, phạm anh sang hiểu cho thầy nhé à, cái việc tu hành chân thật thì sẽ đắc đạo thôi còn phát nguyện bồ đề thì sẽ thành phật nhé thế tu hành chân thật nếu mà chỉ là tu mà không có phát nguyện bồ đề một chút nào thì chúng ta có thể chứng đạt những cái đạo quả vào mà chưa viên mãn công hạnh thành phật ví dụ những đạo quả tu đà hoàn cho đến a la hán thì nhiều vị a la hán ấy, rồi sau đó phải phát tâm bồ đề giáo lý nhà phật gọi là hồi tiểu hướng đại Đã. Cũng có những vị họ chưa phát tâm Bồ Đề nhưng họ đã vào chứng quả rồi. Thì đối với các vị A-la-hán hay là các vị tứ quả thanh văn thì về mặt phiền não lậu hoặc thì đều sạch giống như các vị vị Bồ Tát và như Đức Phật. Nhưng mà còn về trí tuệ, về công đức thì không thể bằng Phật được. Nghe Mà cái này thì phải phát tâm Bồ Đề, độ chúng sinh nữa, đầy đủ công đức mới thành Phật. Đó, thì cái này để, để à, cho đại chúng hiểu nhé cái, cái công đức của phát tâm bồ đề là đẩy chúng ta cái nguyện này để chúng ta đi đến thành phật và vâng, nếu không phát tâm bồ đề thì không thành tựu phật quả được thưa đại chúng cho nên các vị thánh a la hán đi chăng nữa sau này cũng sẽ đều được các chư phật hướng dẫn để phát tâm bồ đề để thành tựu phật quả cho nên tất cả chúng sinh mới sẽ thành phật hết nghe không không ai là sẽ không phát tâm bồ đề cả ai rồi cũng sẽ được cái duyên để phát tâm bồ đề nhé và chỉ trước hay sau thôi đấy thì thầy mong bạn phạm anh sang hiểu rõ cho thầy cái chỗ này những cái này nó không mâu thuẫn gì với nhau cả nhé và không phải là không phát tâm bồ đề là không chứng đạo nhé.